Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với một mẫu cọ bản 3D Mình sẽ vẽ những cái cánh nhỏ trước mình phẩy này Sau bên này cũng y chang như thế này Nhỏ ôm với nhau là mình biết là mình sẽ tạo khối một đường tròn Hình cái bông rồi ha Nhỏ thôi Mình sẽ tán bột màu vàng, màu tím và màu đen Mình tô lên này phần tán bột thì Mona có những video hướng dẫn tán bột cho các bạn rồi ha còn bây giờ mình vẽ thẳng lên trên móng luôn muốn tô lại thì bắt buộc cái cái nét đầu tiên của mình nó phải khô rồi thì các bạn mới tô lên được nha còn nếu đang ướt thì nó sẽ bị lem khi mình vẽ chồng lên cũng vậy á cũng đòi hỏi là phải khô rồi mới vẽ chồng lên được không nó sẽ lem mà nó sẽ trộn màu lại với nhau nó không sẽ không có rõ nét ấy rồi những cánh ly nhi rất là nhỏ mình vẽ xéo một chút từ dưới đi lên từ trái qua phải các bạn các bạn cứ vẽ xéo ở trên móng là là nó sẽ đẹp hơn các bạn vẽ trực diện thẳng ở trên móng nó sẽ không có nhìn nó không được ờ, thẩm mỹ đó nên vẽ xéo xéo góc xéo qua trái góc xéo qua phải cũng được trên ở dưới gì cũng được hết mình vẽ một cánh rận lớn ôm vô này lúc nào cũng trong tình trạng là kéo và ôm vô kéo cánh ra và ôm vô mình tô lại nó khô rồi thì mình sẽ tô lại để cho nó ờ, bật cái tông màu lên rồi các bạn nào mà muốn học thêm về cỏ bản hoặc là các bạn chưa biết cỏ bản là gì mà mình thích học cỏ bản đó mình chưa có đi học được mình chưa có điều kiện hoặc là mình học chỗ này chỗ kia nhưng mình vẽ chưa được á thì các bạn hãy tham gia vào cái nhóm vẽ móng nghệ thuật cùng Gamona ở trên Facebook các bạn chỉ cần vào Facebook mình vẽ một chữ V này ôm vô ba cánh nhỏ phía trong này ha. mình vô Facebook mình bấm vẽ móng nghệ thuật cùng Mona ở trong nhóm đó Mona có để sẵn 14 video về hướng dẫn vẽ cỏ bản từ cơ bản đến nâng cao à, từ cơ bản là như thế nào có nghĩa là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cọ à, tất cả các dụng cụ về cọ bản bao gồm những cái gì đó rồi sử dụng cỏ bản như thế nào cỏ râu làm sao cách cầm cỏ thế nào tán bột ra làm sao vẽ những nét đầu tiên như thế nào rồi từ những nét đầu tiên đó mình ráp lại thành một uh, mẫu bông hoa đẹp như thế nào ở trong đấy có hết nên mọi người ai xem cũng có thể học được nha có thể vẽ được thế nên Mona để sẵn ở trong đấy để dành cho các bạn mà yêu thích cái môn cỏ bản đó các bạn thì vào trong đấy các bạn học theo cái sở thích của mình khi mình chưa có điều kiện mình đi học hoặc mình ở nhà xa hoặc là mình bị mất căn bản rồi mình muốn xem lại để mình học lại thì các bạn có thể vào đấy các bạn học nha học xong các bạn có thể chụp hình và trả bài trực tiếp trong nhóm thì Mona cảm rất là vui tại vì Mona đã đã tặng á, mà các bạn học và các bạn trả bài ở trong nhóm thì Mona cảm thấy uh, có nghĩa là các bạn cũng đã rất là là là thích trân trọng cái món quà đấy á tại vì quay cũng mất cả tuần chờ rất là cực cân thế nên là khi mình tặng cho các bạn mà ai đó mà họ thích họ thể hiện ra cái điều họ rất là thích thì cái người tặng họ rất là vui đấy Mona cũng muốn thể hiện rằng Mona à, muốn được như thế mình sử dụng cỏ bản thì mình vẽ những cánh úp này rơi rơi vô thôi ai mà cảm thấy những cái mẫu mà Mona chia sẻ ở trên đây hữu ích mà mình thích thì các bạn nhớ đăng ký à, kênh của Mona nhé hoặc là các bạn có thể share cho bạn bè mình cùng học Mona hứa sẽ ra nhiều video hấp dẫn hơn những kỹ thuật mới hơn sắp tới đây sẽ hướng dẫn các bạn làm vân đá các bạn có thắc mắc về dụng cụ hay những khóa học thì các bạn có thể uh, comment ở phía bên dưới video và nhớ để lại số điện thoại nha tại vì ở đây là youtube nên các bạn chỉ comment hỏi không thôi thì Mona sẽ không có thể nào mà tư vấn được á cũng không biết trả lời như thế nào cả đấy nên cách tốt nhất nếu các bạn cần Mona tư vấn thì các bạn nhớ là để lại số điện thoại ví dụ như là uh,